<laughs> Đây là siro hôm nay cho sang bên trại lấy giống Thắng Xe mình đâu Nào Lên bên này mà Bên đấy là sao lên được Mở bên nào lên bên đấy chứ này Lên đi ok ngồi đấy cho siro ra đây ờ, ngoan nghiêng tí anh Tân đi ra chỗ xe đi cho nó sẽ hóng cho nó, nó bảo vệ anh anh sờ cái xe đi giá vào mở cửa đi xe nhà mình đấy kìa ra anh ra anh mở xe nhà kìa ừ. này anh Tân ra đứng đằng sau em ha ha ha <laughs> tay giả vờ đánh giả vờ đánh gió thì đừng đừng đập vào người điện thoại nó rung giả vờ đánh gió người thôi <coughs> đây mà vẫn đang cầm cừ đấy <coughs> <laughs> thôi được rồi đùa thế thôi nha nào bắt tay nào ok nhá đây này đùa thôi ok thôi siro lên xe đi Úi giời. năm không nhầm 2005 có hai con như thế này. Đây là siro hôm nay cho sang bên trại lấy giống. à, shop để ờ, cái đồ hôm trước ờ, chở cái ờ, hôm trước chở cái tivi nhìn đây nào chị rồi ừ. nào nhìn đây thế nào xinh gái nhỉ xinh gái nhỉ quay mặt đây nào nào quay mặt đây thế nào xinh gái quay mặt ra đây xem nào con siro xấu gái không dám quay à đó siro ơi đứa nào xinh thì quay ra đây trời ơi khổ thân con bé xấu gái bảo quay ra không dám quay xấu gái à, à xấu gái bảo quay ra không dám quay Thế tôi lại cho siro lên xe đi siro lên đi lên lên lên lên lên đi người ta mẹ cứ muốn một bước lên trên ghế luôn người ta phải bước lên trên kia trước đây và mấy con kia nó lại ầm mỹ lên đấy qua đây rồi đưa ra đưa ra được. Không, đỡ mông. Các bảo siro qua ấy Rồi, ok. vượt rào. Ok, uh, chào mọi người. Ngày hôm nay thì uh, cho siro ờ, sang uh, lấy giống ở bên trại. Uh, cũng uh, có một cái uh, tin uh, buồn và một tin vui muốn báo với mọi người là những người quan tâm đến ờ, các cái đàn chó con của trại thì ờ, cái đàn chó con 8 con mà có quay trước Tết đấy thì ờ, đến hôm nay là chính thức là đã ra đi hết rồi là sau cái đợt lạnh thì con chó nó không may nó bị nhiễm lạnh nói chung là nó cũng do những cái nguyên nhân chủ quan nữa nhưng mà tóm lại là cái đàn 8 con nên là đã hy sinh hết Ờ, không còn cho con cho nên là đấy là thông báo luôn để ờ, cho các bạn mà đang chờ cái video cái đàn cho con đấy là mình có hẹn là ra Tết là sẽ có video à, ra Tết thì nó có mấy cái ngày mưa ấy thì lại không quay được à, sau mấy cái ngày mưa ấy thì à, đến mấy ngày trước thì nó phát sinh đó thì cái đàn tám con đấy là sẽ không còn cho con và à, cái đấy là tim buồn còn cái tin vui ấy là uh, có đã có một con đã đẻ là con uh, lucky con lucky uh, là đã đẻ và uh, thêm hai con nữa bầu uh, sắp đẻ là con uh, nancy uh, uh, ghép với con Loki và con uh, Vina ghép với con Marvin thì đều là bầu bụng to chắc là sẽ nhiều cho con Ờ, và uh, siro thì hôm nay lấy giống này và một cái đàn nữa hiện tại bây giờ đang có một cái đàn 8 con nữa nhưng nó mới đẻ có mấy ngày thôi là con của con Loki với một cái con chó cái ngoài đó thì mọi người sẽ chờ nếu mà mọi người chờ cho con là gần nhất là sẽ là cái đàn cho con 8 con đó là ở mức giá rẻ à, đàn 8 con mà mới được mấy ngày tuổi nhé chứ không phải là cái đàn 8 con mà nó không may nó ra đi kia à, là một và à, cái đàn hai con của con Lucky nó đẻ được bốn con nhưng mà nó giữ được có hai con thôi còn à, hai con bầu thì chưa đẻ sắp đẻ thôi thì mọi người mà thích cho con mọi người sẽ chờ cái đàn cho con đó à, qua cái ờ, đợt này cũng là cái đàn cho con này thì mọi người sẽ thấy được là để có một cái đàn cho con nó không hề dễ dàng nó rất nhiều thứ rủi ro nó có thể phát sinh ở trong cái giai đoạn uh, từ con cho con từ lúc uh, từ cái lúc mà con chó cái nó mang bầu nó có thể nó nguy cơ sẩy nó đẻ ra ấy, thì cho con thai nó khỏe hay không thai nó khỏe rồi cho con nó khỏe rồi thì nó còn có cái nguy cơ bệnh dịch ở trong cái giai đoạn uh, con cho con từ khi mà nó cai sữa uh, cho đến cái sau uh, đến đến hết cái thời gian mà đủ để nó tiêm hai mũi vaccine đó như cái đàn cho con kia là nó 50 ngày cái đàn 8 con đấy là nó 50 ngày nó phát sinh uh, nó 47 48 ngày nó mới phát sinh là mà nó vẫn cứ rơi dụng mà nó rơi dụng hết luôn chứ nó không lại bởi vì cái này nó là do mình uh, do do do chăm cái con chó là chủ quan là cái vấn đề thời tiết để nó bị nhiễm lạnh còn uh, trong cái trường hợp những cái trường hợp nó có những cái bệnh uh, dính những cái bệnh truyền nhiễm nó còn nguy cơ bệnh truyền nhiễm nữa nhưng nếu mà những cái đàn vào nguy cơ bệnh truyền nhiễm ấy thì uh, cái tỷ lệ của nó ra đi của nó nó cũng tương tự như thế nhưng mà đây đơn giản là chỉ là bị nhiễm lạnh bị cảm lạnh sâu thôi do thời tiết do chủ quan đèn sưởi rồi là thấy nó yên tâm rồi nhưng mà chưa vẫn chưa phải là đảm bảo đâu thì đó để mọi người sẽ thấy được là một con chó con là nó để có một cái đàn chó con là nó cũng là rất là nhiều yếu tố tất nhiên ở đây là nó là những cái mang cái tính chất là nó không may mắn thôi chứ còn nếu mà như bình thường ấy, thì cái đàn chó con như thế là nó sẽ có cái đàn chó con cho mọi người chọn rồi nhưng như lần này như năm nay thì nó cũng không may mắn lắm à, nó cũng giống đầu năm ngoái thì hy vọng là cái đàn tám con mà mới đẻ này mấy ngày này à, và à, cái đàn hai con cộng với lại hai cái con bầu sắp đẻ nó đều sẽ thuận lợi thì vẫn có nhiều cho con để cho mọi người chọn mọi người mất công mọi người chờ lâu hơn một chút thôi Ok xin ờ, chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo lần này ờ, con siro ấy thì nó lấy giống với một con đực ở bên ngoài thì khi nào mà cho con mà nó khi nào nó đẻ thì mình sẽ có giới thiệu về ờ, cái con đực sau nó là con đực ngoài không là con đực của trại thành ra là mình cũng không có lấy giống nhưng mình không có quay video thì đến lúc mà có cho con thì mình sẽ giới thiệu về cái con đực này cho mọi người mà ai mà quan tâm thì có thể lựa chọn Ok xin à, chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo